chào các bạn ờ, rất vui được gặp lại các bạn trong ờ, chuyên mục tháo lắp vệ sinh máy của mình tuần này thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn con máy ờ, Dell Latitude E7480 đây là một con máy văn phòng mỏng nhẹ với cấu hình cao đáp ứng được nhiều nhu cầu của các bạn mà Vietech 88 đang kinh doanh thì sau đây mình xin bắt đầu thì trước tiên thì mình sẽ ờ. giới thiệu qua về dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị một cây vít ờ, bốn cạnh có nam châm không thể quên được đó là keo tản nhiệt ở đây thì mình sử dụng là MX4 đương nhiên nữa là giấy vệ sinh rồi đầu tiên thì chúng ta lật phần đáy máy ra tháo lắp chiếc máy thì cũng rất là đơn giản ờ, chúng ta chỉ cần tháo hết mặt ừ, ốc của mặt lưng máy sau đó nhấc lên chúng ta đã có thể thấy được đây là nội thất của máy thì ờ, con máy này mình nhận của một anh khách ờ, đẹp trai yêu cầu mình là vệ sinh và kiểm tra lại bản lề bản lề của máy khá là khá là lỏng vì anh ờ, theo mình tiên đoán là máy di chuyển anh đem đi di chuyển nhiều nên ốc bản lề bị lỏng thì trước tiên chúng ta cứ vệ sinh chiếc máy trước đã bước đầu tiên không thể thiếu được trong bất kỳ ờ, ừ, quá trình vệ sinh chiếc máy nào đó chính là tháo pin thì các pin chiếc máy này nằm ở vị trí phía bên trái tay mình đây như các bạn có thể thấy thì đây chính là viên pin của chiếc keo 7480 đây với dung lượng à, 60Wh cho thời gian sử dụng có thể lên đến là 6 đến 7 tiếng bên phải của viên pin ờ, của mình đây thì là chiếc ổ cứng SAD M2 với dung lượng 256 kg của Micron, một hãng sản xuất bộ nhớ rất nổi tiếng. Bên trái, bên trên phía trên của pin đây chính là wifi AC hai dâu có thể bắt được bằng cần kép. Đây là thanh giam 8 bi hiệu của SK Hynix. Bên cạnh nó còn một ờ, khe giam chống nữa để cho các bạn có thể thoải mái nâng cấp. Về cơ bản thì chiếc máy này sẽ gồm 4 ờ, con ốc tản nhiệt ở đây và hai con ốc quạt. Chúng ta chỉ cần tháo tuần tự hết ra là được. mình có một lưu ý nhỏ là các bạn nên ờ, tháo ờ, chéo theo cặp ờ, đây nó có đánh số ở đây 1324 tháo phần cáp quạt nước nhẹ nhàng cẩn thận chiếc máy này keo khá là khô thì cũng như các video hướng dẫn khác thì mình sẽ lau qua phần CPU tiếp tục đến phần cộng đồng sản nhiệt chúng ta tiến hành à, thoa một lớp keo mới lên trên bề mặt của CPU đặt phần tản nhiệt ở vị trí cũ và siết ốc vào chúng ta lưu ý là phần à, ốc dài ở đây có hai con ốc dài hai con ốc dài hơn sẽ vào vị trí của hai à, lỗ quạt bốn con ốc ngắn sẽ là vị trí của tản nhiệt chúng ta cần lưu ý là này siết ốc lại theo thứ tự ngược lại và lưu ý là siết chéo ốc kết nối đến các pin và kiểm tra lại à, hoạt động của quạt xe có ổn định hay không con phải chip u chạy nhẹ không quay ok và quạt đã quay à, bình thường vì con à, dòng máy này là một dòng chip U nên là khi mình khởi động thì quả sẽ không quay luôn nhưng mà nhiệt độ chưa đủ ở đây mình đang làm một bài stress test thì nhiệt độ có thể lên đến 74 à, độ C và nhiệt độ khá là ít được còn một vấn đề nữa của chiếc máy đó là chính là phần bản lề như à, lúc đầu mình đã nói thì qua kiểm tra thì mình có thấy ở đây là có gồm 6 con ốc bản lề này đang bị lỏng khiến chiếc máy không được vững chắc thì rất đơn giản chúng ta chỉ việc siết nó vào siết chặt tay cứng vừa phải Đó, chiếc cầu đằng rất là nặng chắc chắn hơn rất nhiều rồi đó các bạn rồi mình sẽ tiến hành đóng phần nắp máy lại chúng ta sẽ đưa phần ờ, phần phía dưới này xuống trước ấn đều các bạn.